Thank you. Đạo Trứng Pháp Sư Sinh ra trong một gia đình hành nghề y Bản thân Ngài cũng thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Đài Loan Có một bài kệ mà Pháp Sư lưu lại Đó là Quá khứ qua rồi chẳng vấn vương Tương lai chưa đến chẳng lo lường hiện tại tâm bình thường là đạo niệm phật tự nhiên sẽ kiết tường chúng ta thường hay vấn vương ở quá khứ mà lo tưởng ở tương lai mà quên đi những giây phút ở hiện tại Bây giờ Đại sư nhắc mình là quá khứ đã qua rồi, không cần phải vấn vương. Vì sao quý vị? Tại vì dù quá khứ mình có thành tựu được những gì thì cái đó nó cũng đã qua rồi. Hay là mình thất bại, mình khổ đau những cái đó nó cũng qua rồi. Mà đã qua thì sẽ không có trở lại mình vấn vương là chỉ thêm cái mụn phiền mà thôi còn tương lai thì chưa đến ví dụ mình có mơ tưởng về tương lai mình nghĩ là tương lai mình làm này mình làm cái kia mình được cái này mình được cái kia nhưng mà có câu là trời tính à, mình tính không bằng trời trời tính à, cho nên để tâm mơ tưởng về tương lai nó cũng là một cái khổ tại vì nếu mình không được nhưng mình mơ tưởng thì mình phải làm sao khổ mà chính vì à, mơ tưởng vấn vâng vương ở quá khứ và ở tương lai cho nên mình quên mất những giờ phút ở hiện tại có một con nhện tu ở miếu quan âm Nhìn vào bên trong điện hàng ngày Có nhiều người đến lễ lại cầu nguyện Cho nên nó dần dần nó cũng sanh cái Phật tính Nó ở trên à, cây xà ngang trước miếu quan âm Tu đến một ngàn năm Một hôm Đức Phật đến viếng miếu quan âm Lúc ra về Đức Phật ngưỡng lên mới thấy con nhện. Ngài nghĩ rằng con nhện này ở đây tu tập một ngàn năm, chắc nó cũng có linh tính. Nên Phật mới hỏi là, Này nhện, ta hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? Con nhện suy tư một à, lúc nó trả lời, Cái quý nhất trên thế gian này là cái đã mất đi và cái không có được con nhện đã tiếp tục tu một ngàn năm nữa thì một hôm đức phật cũng đến và hỏi con nhện như lời hỏi lần trước này nhện thế gian này cái gì là quý giá nhất con nghiện vẫn giữ nguyên lập trường của nó và trả lời rằng thưa thế tôn trên đời này cái quý giá nhất là cái đã mất đi và cái không có được và nó ở đó tu tập thêm một ngàn năm nữa một hôm có một cái luồng gió đến một giọt xương đậu trên màn nhện con nhện là nhìn cái giọt xương long lanh óng ánh nó rất là yêu thích và một lát sau thì cũng cơn gió đó thổi đến và mang cái hạt xương này ra đi lúc đó con nhện cảm thấy là rất là tiếc tại vì nó đem lòng yêu thích cái giọt xương rồi bây giờ giọt xương lại bị gió mang đi nó mất đi cái giọt xương nó cảm thấy có một chút gì đó buồn buồn ở trong lòng và lúc đó thì đức phật lại đi ngang qua miếu quan âm và nhìn lên hỏi nhện này nhện thế gian này cái gì là quý giá nhất lúc đó con nhện mới nghĩ đến giọt xương và nó nói rằng bạch đức thế tôn cái quý giá nhất trên đời này là cái đã mất đi ừ. và cái không có được đức phật trả lời nếu như ngươi cảm nhận được như vậy thì thôi ta sẽ cho ngươi chuyển nghiệp đầu thai thành người thì lúc bây giờ con nhện được chuyển kiếp trở thành một à, nàng quận chúa tên là Châu Nhi. Thời gian thấm thoát qua, Châu Nhi được 16 tuổi Ngày hôm đó là Ngày được đăng quang Của Trạng Nguyên Cam Lộ Nhà vua mở yến tiệc Tại Kinh Thành Và mời Các vị vương giả Công tôn vương giả Quý tộc tham dự Thì Châu Nhi cũng được cha mẹ dắt theo trên à, buổi yến tiệc thì trả nguyên cam lộ trổ tài đàn ca sáu thổi mãi võ rất là tinh luyện làm cho nhiều người yêu thích nhưng lúc đó châu nhi vẫn bình tĩnh vì ngài biết rằng cam lộ chính là mối nhân duyên của phật đem đến cho nàng Qua ngày sau thì vua băng chiếu Trạng Nguyên Cam Lộ kết hôn với công chúa Trường Phong và Thái tử Chi Thụ sẽ sánh duyên cùng quần chúa Châu Nhi. Châu Nhi là là nàng đó. Thì lúc đó nàng cảm thấy rất là đau buồn, cảm thấy thất vọng. Tại sao nàng đem lòng yêu Trạng Nguyên Cam Lộ mà bây giờ lại phải đi thành thân với thái tử chi thụ ngài cảm thấy đau đau buồn và bỏ ăn Để lúc ngài nàng thôi thốt trên giường bệnh thì thái tử chi thụ biết tin mới đến thăm nàng và quỳ xuống bên cạnh nói rằng ta đã đem lòng yêu thương nàng ba ngàn năm nếu bây giờ nàng không thể cùng ta sánh duyên thì ta nguyện chết đi chứ không thể nào sống được à, lúc đó thấy tự chi thụ rút kiếm ra tự sát thì đức phật mới hiện thân đức phật bảo rằng này châu nhi con đem lòng yêu trà nguyên cam lộ nhưng con đâu biết rằng Cam Lộ từ ba ngàn năm trước đã thuộc về công chúa Trường Phong. Tại vì Cam Lộ là do công chúa Trường Phong mang đến và cũng do nàng mang đi. Cam Lộ thuộc về công chúa Trường Phong. Còn Châu Nhi con là thuộc về Thái tử Chi Thụ. Bởi vì ba ngàn năm trước, khi con là một con nhện ở trên cây xà miếu quan âm Thái tử Chi Thụ là một cành mai ở trước sân Đã ngắm nhìn con ba ngàn năm Yêu thương con ba ngàn năm Mà con không đem cái tình cảm đó Lúc đó nàng Châu Nhi nghe được Ngài tỉnh ra lại Thì thấy Thái tử Chi Thụ đang rút kiếm định tự sát Nàng mới cản cái thanh kiếm đó Nhận ra rằng Thật ra thế gian cái quý giá nhất không phải là cái đã mất đi và cái không có được cái quý giá nhất tức là cái hiện tại đang có và để cho tâm mình bình thường đối trước mọi nghịch cảnh hay là thuận cảnh ở dòng đời này điều chắc chắn là phải dựa vào công đức tu trì mình là người tịnh độ thì dựa vào năng lực của câu Phật hiệu. Người có niệm Phật thì khi đối cảnh tâm dễ dàng giữ được trạng thái bình thường. Ví dụ như người ta nói mình một câu gì đó khiến mình cảm thấy bị tổn thương nhưng nếu mình là người tu niệm phật thì mình sẽ biết rằng a di đà phật a di đà phật mà đã là a di đà phật thì còn hơn thua với người ta làm gì bởi vì mình đang bận nhớ phật nghĩ phật mình đang bận xây dựng những công đức để trang nghiêm cõi tịnh độ của mình mình đang bận những việc đó chứ không bận xây dựng một cái địa ngục trần gian có đúng vậy không cho nên câu cuối pháp sư dạy mình niệm phật tự nhiên sẽ kiết tường kiết tường là sẽ an lành và quý vị thấy bản thân của pháp sư cũng vậy là một bác sĩ điều trị bệnh ung thư nhưng cuối cùng Ngài là mắc phải căn bệnh ung thư. Và chính Ngài cũng dùng câu Phật hiệu để hóa giải những cái nỗi đau từ thân xác. Có lần Ni Sư kể rằng nửa đêm khi cơn đau nó đến Ngài đứng ngồi không yên, nằm không yên lúc đó ngài mới mang bút mực ra vẽ tượng phật a di đà và trong lúc ngài chú tâm vẽ vào cái pho tượng đó thì ngài cảm thấy cơn đau nó dịu lần dịu lần dịu lần cho nên là dùng câu phật hiệu để giữ tâm mình bình thường là điều cần thiết sự tích uh, vãng sanh của ngài thì rất là hay khi ngài trà tỳ lưu lại rất nhiều xá lợi và trong lúc mà lễ tang của ngài diễn ra có rất nhiều thoại tướng mà ở đây thì thời gian nó không có nhiều cho nên là không làm mất thời gian của đại chúng Đó chúng ta chỉ tìm hiểu đến cái bài kệ cái lời dạy của ni sư để chúng ta theo đó tu học quan trọng là những lời dạy của người xưa có mang lại cho chúng ta một điều gì đó để chúng ta học hỏi chúng ta thọ nhận được cái lợi ích từ lời dạy của ngài mới là điều quan trọng